bí ẩn chuyến du hành khám phá hành tinh Zeta của quân đội Hoa Kỳ. Tháng 7 năm 1947, một vật thể bay không xác định đã đâm xuống thị trấn Roswell, bang New Mexico, Mỹ. Sự cố này đã khởi đầu cho sự tương tác giữa con người và người ngoài hành tinh. Paul Hallier, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Canada, tiết lộ rằng quân đội Mỹ không chỉ liên lạc với người ngoài hành tinh mà họ còn thực hiện các chuyến du hành giữa các vì sao đến hành tinh của họ. Dưới cái tên dự án Zeta, 12 con người ưu tú đã được gửi đến sống trên hành tinh Zeta. Điều gì tiếp theo xảy ra với họ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Dự án Zeta Dự án Zeta lần đầu tiên được tiết lộ bởi trung sĩ không quân Mỹ Richard C. Doty, người đã liên hệ với nhà báo nổi tiếng Linda Morton Howe, tuyên bố rằng quân đội có một kế hoạch hợp tác bí mật với một chủng tộc người ngoài hành tinh nào đó. Tuy nhiên, Doty không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Sau đó, một quan chức cấp cao đã nghỉ hưu của cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ đã sử dụng tính năng giấu tên để tiết lộ với phía truyền thông nội dung đại khái của việc hợp tác với người ngoài hành tinh. Sau đó, một email được gửi dưới tên Victor Martinez xuất hiện trên trang web thảo luận về UFO. Và bằng cách này, một dự án Zeta hoàn chỉnh đã được trình diện trước công chúng người ta suy đoán rằng Victor Martinez có thể là cựu quan chức cấp cao của Cục Tình báo Quốc phòng Quốc gia. Người này sử dụng bút danh để tránh rắc rối. Rất nhiều cựu quân nhân trong quân đội cũng giấu tên thừa nhận rằng dự án Zeta là có thật. Họ đều đề cập đến một cuốn sách bị đỏ dày cộp là bộ sưu tập tuyệt mật của Mỹ. Nó ghi chép lại chi tiết, hồ sơ, mọi hoạt động điều tra và kết luận được chính phủ tiến hành từ năm 1947 cho đến nay. Cuốn sách đỏ này được cập nhật 5 năm một lần Nội dung bao hàm nhiều sự kiện về người ngoài hành tinh, bao gồm tất cả tư liệu từ thời Tổng thống Truman, cũng như việc giải phẫu thi thể người ngoài hành tinh từ hiện trường vụ tai nạn của sự cố Roswell. Có thông tin cho rằng, sau vụ tai nạn UFO ở Roswell, một người ngoài hành tinh đã được tìm thấy còn sống tại hiện trường. Anh ta đang trốn sau một tảng đá. Quân đội ngay lập tức bí mật hộ tống anh ta đến phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos. Cựu quan chức cấp cao của Cục Tình báo Quốc phòng, bí danh là Victor Martinez, nói rằng Người ngoài hành tinh sống sót được đặt tên là EBE-1, tên viết tắt của Alien Biological Entity Number 1. Vì rào cản ngôn ngữ, EBE-1 và các quân nhân đã không thể giao tiếp trong hơn một năm. Sau khi một bác sĩ quân y phát minh ra một thiết bị đặc biệt, hai bên bắt đầu có những trao đổi thực chất. EBE-1 không chỉ giới thiệu chi tiết về cấu trúc của địa bay mà còn chỉ ra vị trí của hành tinh quê hương của anh ta, hành tinh Zeta trong chòm sao Reticulum Hành tinh này cách trái đất 39 năm ánh sáng. EVE-1 đã sống trên địa cầu cho đến năm 1952. Trước khi anh ta chết, anh ta cũng đã gửi 6 thông điệp đến hành tinh quê hương, thế nhưng không nhận được hồi âm vào thời điểm đó. Tuy nhiên, mọi thứ xoay chuyển sau đó vài tháng. Vào tháng 12 năm 1952, quân đội Mỹ đã nhận được thư trả lời từ Zetas. Trong 9 năm sau đó, hai bên tiếp tục có những cuộc tiếp xúc khó khăn và cuối cùng đã đạt được một kế hoạch trao đổi theo một cách nào đó. Năm 1962, một thông điệp từ hành tinh Zeta cho biết hành tinh Zeta sẽ gửi một phái đoàn ngoại giao chính thức đến địa cầu vào tháng 4 năm 1964 và UFO sẽ hạ cánh xuống căn cứ không quân Holoman bên ngoài Alamogordo, New Mexico. Tổng thống Mỹ lúc đó là John F. Kennedy đã thông qua kế hoạch giao lưu với người ngoài hành tinh và các nhiệm vụ cụ thể do lực lượng không quân đảm nhận. Chiều ngày 24 tháng 4 năm 1964, hai tàu vũ trụ từ Zeta đi qua bầu khí quyển và đến căn cứ không quân Holoman theo lịch trình. Theo kế hoạch, binh lính Mỹ sẽ được cử đến hành tinh Zeta, còn một ngoại tinh nhân Zeta sẽ lưu lại địa cầu để triển khai điều phối các hoạt động. Vậy thì nước Mỹ sẽ chọn những người như thế nào để đến thăm hành tinh Zeta? Sau nhiều tháng thảo luận giữa quân đội và các nhà khoa học, cuối cùng đã có được câu trả lời. Tham mưu trưởng không quân Mỹ, Thượng tướng Curtis Emerson Lemay quy định các điều kiện cần thiết như sau. Yêu cầu quân nhân chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ này. Họ phải độc thân, không có con, và tốt hơn nếu như họ là trẻ mồ côi. Ngoài ra, những người này phải có nhiều kỹ năng đặc biệt. Theo cách này, quân đội Mỹ đã chọn ra 12 người, gồm 10 nam, 2 nữ, từ hơn 50.000 người. Trong đó, ngoài 4 phi công này còn có 2 nhà ngôn ngữ học, 1 nhà sinh vật học, 2 nhà khoa học, 2 bác sĩ và 1 nhân viên an ninh. Vào tháng 7 năm 1965, một đĩa bay Zeta lớn đến địa cầu và cập bến bãi thử hạt nhân Nevada. 12 người lính Mỹ ở chế độ chờ đã lên đĩa bay. Họ được mang theo 40 tấn thực phẩm từ địa cầu. Họ dự định sống trên Zeta trong 10 năm để tìm hiểu về các tiêu chuẩn công nghệ và quy tắc ứng xử của Zeta. Chuyến du hành và khám phá hành tinh Zeta Trong cuộc hành trình giữa các vì sao đến Zeta, những người ngoài hành tinh không cho phép tiểu đội giao lưu của quân đội Mỹ chụp ảnh, thế nhưng cho phép họ tiến hành ghi chép bút ký. Trong một cuốn nhật ký nạc danh được tiết lộ có ghi lại như sau. Trong suốt chuyến đi, mọi thành viên trong đoàn thường xuyên bị chóng mặt, mất phương hướng hay mục tiêu và thường xuyên bị đau đầu. Tuy nhiên, trong suốt chuyến đi, chúng tôi không bị ở trong trạng thái không trọng lượng. Mặc dù toàn bộ hành trình diễn ra khá suôn sẻ, thế nhưng điều không may đã xảy ra ngay trước khi đĩa bay đến hành tinh Zeta một thành viên của quân đội Mỹ mật danh 308 đã chết bất ngờ do tắc phổi. Mặc dù Zeta đã tổ chức lễ truy điệu cho anh, thế nhưng họ đã mang thi thể của anh đi mất. Sau đó, các thành viên trong đoàn cũng đã xích mích với các Zeta về vấn đề này. Chiếc đĩa bay cho đoàn giao lưu đã bay với tốc độ siêu ánh sáng và đã mất 9 tháng cuối cùng đã đến được hành tinh Zeta. Chỉ huy của tiểu đội Mỹ đã ghi chép lại cảnh tượng của tinh cầu Zeta như sau. ngẩng đầu nhìn lên, Tôi thấy bầu trời màu lam, trong vắt. Chúng tôi nhìn thấy hai mặt trời. Trong đó, một mặt trời lớn sáng hơn mặt trời kia. Mặt đất của hành tinh này trông giống như sa mạc, tương tự như Arizona và New Mexico, hầu như không có thực vật. Đằng xa có những ngọn đồi nhấp nhô, nhưng ngoài khói bụi không thấy có gì khác. Trong tình huống không có kính râm, đôi mắt của chúng ta khó có thể chịu đựng được vì cường độ chiếu xạ của mặt trời quá lớn. Hành tinh này mới kỳ dị làm sao? Vì hành tinh Zeta có hai mặt trời, cho nên bức xạ mạnh hơn địa cầu rất nhiều, nhiệt độ có thể lên tới 107 độ C. Mặc dù đoàn giao lưu quân sự của Mỹ sống trong một cơ sở dưới lòng đất, họ vẫn cảm thấy rất nóng. Hơn nữa, đoàn giao lưu quân sự Mỹ nhận thấy rằng khái niệm thời gian trên địa cầu hoàn toàn không áp dụng được trên hành tinh này. Chỉ huy tiểu đội đã viết trong nhật ký. Tôi nghĩ đã là một ngày khác, nhưng đồng hồ trên tay tôi mới chỉ qua một khắc. Và lương thực cũng là một thách thức. 40 tấn đồ ăn mà họ mang từ địa cầu cuối cùng cũng ăn hết, nên họ phải chuyển sang ăn đồ ăn trên hành tinh Zeta. Có thể bạn sẽ tò mò về hương vị của những thứ đồ ăn trên Zeta. Chủ đội giao lưu đã mô tả. Những thứ này có mùi vị giống như những mẫu giấy vụn. Các ghi chép cũng cho thấy các thủ lĩnh trên hành tinh không giống với những người Zeta bình thường. Ngoại hình của các thủ lĩnh của hành tinh Zeta so với những người Zeta bình thường thì to lớn hơn và có cảm giác uy quyền hơn. Chỉ có rất ít người Zeta hiểu tiếng Anh. Những người này đã đến địa cầu để thực hiện nhiệm vụ, và tiếng Anh của họ nói là rất sơ cấp. Có một nữ Zeta mật danh EBE2 đã trở thành thông dịch viên cho đội giao lưu quân sự Mỹ vì thông thạo tiếng Anh. Sau cái chết của thành viên phi hành đoàn quân đội Mỹ có mật danh 308, thi thể đã bị người ngoài hành tinh mang đi tạc yêu. Vị chỉ huy tiểu đội giao lưu Mỹ đã từng yêu cầu các Zeta trả lại thi thể của 308 thông qua EBE2 và kết quả là xung đột khó chịu đầu tiên giữa hai bên đã nảy sinh. Sau khi EBE2 phiên dịch lời nói của vị chỉ huy sang đối phương, các thành viên của quân đội Mỹ được đưa đến một tòa nhà lớn và gặp bác sĩ Zeta. Ông ta có thể nói tiếng Anh. Nhật ký của chỉ huy quân đội Mỹ mô tả chi tiết cuộc xung đột. Bác sĩ nói với chúng tôi rằng thi thể của 308 không có trong thùng chứa và họ đã tiến hành thí nghiệm trên thi thể của 308. Các bác sĩ người ngoài hành tinh nói rằng họ đã sử dụng hài cốt của 308 để sinh sản vô tính và tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tôi mạnh mẽ tuyên bố rằng hài cốt của 308 là tài sản của địa cầu và anh ta không thuộc về hành tinh Zeta. Tôi không đồng ý thực hiện bất kỳ thí nghiệm nào đối với 308. Mối quan hệ trở nên căng thẳng. Cuối cùng, tiểu đội giao lưu đã phải nhượng bộ để tránh xung đột khuếch đại thêm. Chỉ huy tiểu đội có mật danh 700 và một nhà khoa học có mật danh 754 đã được phép đến thăm những gì còn lại của 308 trong cuộc thử nghiệm. Họ được đưa đến một căn phòng, nơi mà các thí nghiệm sinh học đang được thực hiện. Những người địa cầu đã bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Các bác sĩ của hành tinh Zeta đã cố gắng giải thích về chủ đề mà họ đang nghiên cứu. Tuy nhiên, những người địa cầu không biết công nghệ sinh học DNA là gì vào thời điểm đó liên quan đến những thí nghiệm về người ngoài hành tinh này, các thành viên trong tiểu đội giao lưu quân sự của Mỹ đã nhận xét. Đây là một hắc ám của nền văn minh Zeta này. Số phận của những người trở về Do không thể biết chính xác thời gian của địa cầu, nhóm trao đổi quân sự của Mỹ đã sống trên Zeta cho đến năm 1978 sau đó, 7 người đàn ông và một phụ nữ trong nhóm được đưa trở lại địa cầu bằng phi hành cơ do Zeta gửi đến. Trong số 4 thành viên còn lại, hai người đã chết trên hành tinh Zeta. Hai người còn lại quyết định ở lại hành tinh này. Sau khi 8 người này trở về địa cầu, Ủy ban điều tra đặc biệt của lực lượng không quân Mỹ AFOSI phải chịu trách nhiệm vì sự an toàn và tính mạng của họ. Họ đã bị quân đội cố tình cách ly và Ủy ban điều tra đặc biệt Mỹ đã viết một bản báo cáo dài 3.000 trang không ngờ, 8 người này lần lượt đổ bệnh rồi chết. Theo tìm hiểu thì nguyên nhân là do bức xạ từ hai mặt trời trên hành tinh Zeta. Người lính Mỹ cuối cùng đến thăm hành tinh Zeta đã chết vào năm 2002. Về phần hai người lính Mỹ khác ở lại hành tinh Zeta, chuyện gì xảy ra sau đó thì vẫn chưa rõ ràng. Các bạn thân mến, qua câu chuyện này ta thấy rằng không giống như địa cầu, nơi tài nguyên phong phú và chủng vật sung túc, điều kiện sinh tồn trên hành tinh Zeta rất khắc nghiệt, phương thức sinh sống của họ cũng khá nhạt nhẽo. Thứ duy nhất họ có được là công nghệ cao, và công nghệ của họ tiên tiến hơn rất nhiều so với con người. Thế nhưng, tất cả chỉ có vậy. Một số bộ phim, tiểu thuyết và các tác phẩm văn học nói rằng người ngoài hành tinh thèm muốn năng lượng vàng kim của con người. Thế nhưng, có vẻ như không phải như vậy. Họ sử dụng năng lượng khác với con người và vàng là thứ vô dụng đối với họ. Vậy tại sao họ thường xuyên đến địa cầu? Tại sao họ sinh sản vô tính trên những gì còn lại của thi thể người mang mật danh 308? Ngoài ra, trên thế giới còn xuất hiện nhiều vụ con người bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Một số người cho rằng, thứ mà người ngoài hành tinh khao khát không phải là khoáng sản hay là năng lượng, mà chính là thân thể người. Điều này đã được chúng tôi đề cập đến trong video Người ngoài hành tinh đang chiếm hữu thân thể người trên kênh Duyên Vạn Cổ. Xin mời các bạn xem lại nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi Duyên Vạn Cổ. Nếu như các bạn thấy video này hay, hãy cùng like, share cho bạn bè cùng biết và đừng quên subscribe kênh để cùng xem thêm những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video tiếp theo.